Xin chào anh em Hôm nay đến với clip này cơ sở chúng tôi giới thiệu đến cho anh em đi làm tay cái cái bộ hột để cho anh em ra bất cứ sòng sới hay là sân chơi đấu trường lớn nào anh em đi lắc tài xỉu bịp em đi đánh tài xỉu một cái bộ hột đó chính là cái bộ hột tài xỉu hay đó, thì cái bộ hột tài xỉu hay này thì à, khi anh em lắc thì à, anh em à, cũng biết rồi với những cái bộ hột của anh em hay là những cái bộ hột chợ thì à, anh em hay gặp những cái thế hột khó anh em bị tâm lý không thể nào mà có thể lắc cái bộ hột đấy nó đi theo ý của anh em ví dụ anh em à, muốn nó ở tài thì nó lại xuống xỉu muốn nó ở xuống xỉu thì nó lại ở tài đó thì với cái bộ hột tài xỉu này thì nó có thể phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó mà anh em thường đi chơi ở sòng dưới anh em hay gặp đó, thì à, phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó nó như thế nào thì anh em theo dõi video để anh em có thể biết thêm về cái bộ tài xỉu hay này mà sau đây tôi muốn giới thiệu cho anh em thì cái bộ hột tài xỉu hay này nó hoàn toàn là không tăng tích và khi anh em đi lắc ở sòng dưới ấy, nó đi đều được cho anh em tỷ lệ 5 năm anh em nhé và anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu với cái bộ hồn tài xỉu hay này đó, nó rất là có lợi thế cho anh em mà sử dụng cái bộ hồn tài xỉu hay này anh em đi chơi ở sòng sới bộ hột hoàn toàn là không tang tôi sẽ khất anh em cái phần tăng tích anh em nhé thì à, anh em mua cái bộ hột này hoặc là anh em có thể lên cơ sở với tôi tôi sẽ thử cho anh em tất cả tăng tích tôi có thể ăn thua chạy hột với anh em luôn đó thì à, tôi tiết kiệm thời gian của anh em thì tôi sẽ bỏ qua phần tăng tích để test luôn cho anh em để à, cho anh em cảm nhận cái bộ hột tài xỉu hay này nó hay như thế nào và nó phá vỡ cái thế hột tài xỉu khó như thế nào anh em nhé trước tiên thì tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu hai này đã anh em nhé xỉu 136 đúng không ạ cái này 7 8 phần trăm thì nó sẽ lên tài cho anh em này vui cho anh em đó lên tài 146 đúng không ạ xuống xỉu 224 à 226 xin lỗi anh em thì anh em để ý cái bộ hột này cái tỷ lệ lên bão của nó khá là cao anh em nhé đó bộ hột lên cặp rất là nhiều đó, và cái tỷ lệ nó lên bão khá là cao và khi anh em lắc đúng cách thì anh em sẽ lắc được những chén bão anh em nhé đó. tiếp tục test cho anh em tỷ lệ đi đều đó, đúng anh em hai năm sáu bộ hột đi cực kỳ là khôn anh em nhé rất là khó để có thể đoán được cái tay lắc và cái thế hột ở bên trong là anh em sẽ lắc tài hay lắc xỉu thì uh, giữ tài giữ xỉu cho anh em vài chén đó 665 thì giữ luôn tài cho anh em này đó thì đây nó cũng là cái thế hột tài thế hột khó thì uh, cái chén này anh em ờ, lắc kiểu gì nó cũng đi về xỉu đó, chén này mặc định là anh em sẽ phải giữ được tài thì anh em mới có thể ăn tiền của người ta đó 551 tiếp tục giữ tài cho anh em vẫn là 551 đó lắc cặp về cái kiểu không đi anh em nhé nên cặp rất là nhiều 556 đó. 556 với 665 thì cái thế hột nó tương tự như nhau anh em vẫn phải giữ tải anh em nhé Đó, 356 đúng không thì bây giờ tôi sẽ xuống xỉu và giữ xỉu cho anh em vài chén 134 giữ luôn xỉu cho anh em này 234 đúng không? tiếp tục giữ xỉu Đó, 331 thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái ưu điểm của bộ hột tài xỉu hay này đó là cái tế hột tài xỉu khó thì anh em đi chơi ở sòng sới anh em hay gặp những thế hột như thế nào thế hột 235 đó thế hột như thế này thì à, mặc định chắc chắn tay con hay là làng đánh thì sẽ đánh tài chén này đúng không anh em anh em lắc lên tài là anh em thua đó. chén này thì anh em phải giữ được xỉu anh em nhé thì với cách lắc giữ xỉu bình thường của cái bộ hột tài xỉu hai thì anh em có thể giữ được cái lắc cái bộ hột này nó ở ờ, xỉu đó là anh em thắng đó đúng không ạ một hai năm đi một hột duy nhất anh em nhé thì anh em à, với những bộ hột mà chưa được làm hay là những bộ hột chợ của anh em lắc ấy, thì à, mặc định anh em lắc chén ờ, hai ba năm nữa nó sẽ lên tài đó 10 chén anh em lắc thì ờ, may ra có một đến hai chén thì nó sẽ ở lại xỉu tiếp tục một cái thế hột nữa đó chính là cái thế hột 124 hoặc là thế hột 134 đó thế hột tài xỉu này thì anh em ờ, vẫn giữ xỉu của anh em nhé vẫn giữ xỉu đó, chén như thế này thì lạc sẽ đánh tài này thì anh em phải giữ được xỉu 123 ở ờ, lại xỉu đúng không anh em và một thế hột nữa đó chính là cái thế hột uh, 556 665 như lúc nãy tôi cũng đã test cho anh em và bây giờ tôi thử lại cho anh em một lần nữa đó chén này anh em giữ tài anh em nhé anh em chén này giữ tài thì anh em sẽ thắng còn anh em lắc xuống xỉu thì anh em sẽ thua đó đó đúng không anh em ba ba năm đó, thì anh em xem video thì anh em cảm nhận được cái bộ hồ tài xỉu hai này nó như thế nào nó có thể phá vỡ được những thế hồ tài xỉu khó một cách rất là đơn giản anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ hồ tài xỉu hay này thì anh em liên hệ với cơ sở chúng tôi để anh em à, có thể sở hữu cái bộ hồ này để anh em ra sòng giới anh em đi chơi ra đấu trường lớn anh em đi lắc anh em không phải ngần ngại như thế hồ tài xỉu khó anh em bị tâm lý hay là không à, lắc được qua những thế hồ tài xỉu khó thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình kết bạn zalo hai số điện thoại để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 thì anh em sẽ hiểu rõ hơn về cái bộ tài xỉu hay này anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được uh, cập nhật thêm những cái video mới nhất về những cái bộ tài xỉu mới nhất hiện nay mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên bên tôi chuyên cung cấp cho anh em những bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường để uh, cung cấp cho anh em thì anh em à, có hứng thú hãy liên hệ với tôi để sở hữu những bộ đồ chơi mới nhất hiện nay anh em đang xem video nhớ đăng ký kênh anh em nhé video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng giới luôn luôn may mắn